Thiện thần xa lánh quý vị Bởi quý vị tạo nghiệp miệng quá nặng à, Quý vị xem ở trong nhà Phật Quý vị thọ tam quy Trong kinh nói rất rõ ràng Người đã thọ tam quy Sẽ được 36 vị thần hộ Pháp Ngày đêm bảo vệ Phi nhân là ai? Oán thần trái chủ Yêu ma quỷ quái Không dám đến gần Quý vị đã có thần hộ Pháp Quý vị thọ một điều trong ngũ giới ừ. Sẽ có năm vị thần hộ Pháp Thọ cả năm giới Có hai mươi lăm vị thần hộ Pháp Có ba mươi sáu vị thần hộ Pháp Ngày đêm bảo vệ quý vị sẽ không gặp những tai nạn quý vị là người như kinh phật đã nói thiện nam tử thiện nữ nhân thật sự tâm thiện hành thiện những oán thân trái chủ từ quá khứ đời này đang bám trên thân họ sẽ lánh xa tại sao không còn làm hại để quý vị thành tựu việc tu hành thành tựu của quý vị họ sẽ thơm lây tại sao tất cả những người này là chúng sinh có duyên với quý vị thành phật rồi nhà phật thường nói phật không độ người vô duyên đây là những người có duyên với quý vị là đối tượng để độ chúng sanh Bởi thì họ mong bạn sớm thành phật sớm đến độ họ không ngăn trở quý vị nếu học phật một cách giả tạo lấy danh hiệu học phật phá giới phá luật thân hộ pháp sẽ đi hết thân hộ giới cũng đi những oán thân trái chủ của quý vị đều áp vào thân để quấy rầy quý vị họ đến báo thù Họ không để quý vị thoải mái Thân tâm đều chịu khổ à, Thân thể mang bệnh hoạn Tâm lý chịu phiền não, lo nghĩ, bức bối, thân tâm không an à, Tất cả là oán thân trái chủ tìm đến à, Không có oán thân trái chủ Làm gì có chuyện đó những chuyện nhỏ này thường xảy ra trong đời thường tự hồ không ngày nào thoát khỏi chúng ta không tìm ra nguyên nhân cho rằng thân thể không tốt tìm thầy thuốc kiểm tra không vấn đề rất bình thường tìm bác sĩ tâm lý cũng không vấn đề gì Không học Phật không hiểu được Khi học Phật rồi mới hiểu Nếu chúng ta muốn giữ gìn sức khỏe Việc tu học đều bình thường Phải làm sao? Đem những công đức tu hành của mình Hồi hướng để họ cùng hưởng Họ vui vẻ liền không gây khó nữa Quý vị dùng tâm thanh tịnh để học Phật Dùng tâm thanh tịnh tu trì Dùng tâm thanh tịnh để sống Xử lý những việc hàng ngày đối nhân sự thế Họ rời xa ngay Chúng ta ở trong đạo tràng trong giảng đường, trong niệm Phật đường Thấy được bao nhiêu người niệm Phật đang nghe kinh Tinh thần ủ rũ không phấn chấn à, Thấy họ thế nào? Mệt mỏi cho thấy họ rất đau khổ họ không thoải mái tinh thần không phấn chấn đều là oán thân trái chủ chúng ta hiểu được chân tướng sự thật quan sát trong đời sống hàng ngày quý vị sẽ tìm ra câu trả lời những ai có nhiều án thân trái chủ họ sống rất mệt sống rất khổ sở những người nào oán thân trái chủ ít thương họ sẽ rất nhẹ nhàng rất hoạt bát không thể nhìn nhầm phi nhân đắc tiện Thiện thần xa lánh Oán thần trái chủ sẽ thấy dễ dàng Sẽ tìm đến quý vị Nghĩ đến nỗi khổ địa ngục Nghĩ đến nỗi khổ các lưỡi Không tạo nghiệp khẩu nữa Thứ mười Nếu được làm người Thường bị coi khinh Chịu xong quả báo địa ngục Rơi địa ngục đến nhân gian Bởi vẫn mang tập khí ác nghiệp đời trước Vì thế luôn bị người khác coi khinh à, Vấn đề này cần phải ghi nhớ bị người khác hủy bán nhất định phải nỗ lực phản tỉnh có thể thay đổi không phải cố gắng đừng oán hận người coi phỉ bán phải mang lòng cảm ơn phải đem tâm sám hối phải đem tâm hối cải họ là nghiệp tăng thượng duyên của ta chúng ta mới được thành tựu nếu nghe người khác hủy bán trong lòng bức rứt liền oán hận tìm cách trả thù thế là hỏng rắc rối rồi đấy tại sao tạo nên oan oan tương bao đời đời kiếp kiếp không bao giờ ngưng Phật Bồ Tát thường khuyên chúng ta Oan gia nên giải không nên kết Oan nhất định phải cởi nó ra Không nên kết oán với người Bản thân mới được giảng sinh Khi giảng sinh mới không bị chướng ngại nếu không hiểu rõ đạo lý này Nghe người ta đổ oan cho quý vị Quý vị không phục Phải tranh cãi với họ Phải tìm ra lý lẽ Như thế là kết oan Không cần thiết phê bình của người hủy bán của người nhận tất cả sau khi tiếp nhận mới phản tỉnh đây là điều có lợi cho ta họ nói không sai tôi thật sự có lỗi đó tôi không oán hận họ tôi phải cảm ơn họ họ nhắc nhở tôi tôi sẽ sửa đổi Tôi phản tỉnh Nhận ra đấy không phải lỗi của tôi Họ nói oan cho tôi tốt quá tại sao cổ nhân cho rằng thua thiệt là phước tôi bị người ta hiểu nhầm bị người đổ oan đấy là tiêu nghiệp chướng trước mắt không có tội nghiệp đó trong quá khứ có thể có à, bây giờ hết báo rồi là việc rất tốt không phải chuyện xấu nên đem lòng cảm ơn quan à, hỷ đón nhận à, từ đó có thể biết Quả báo thiện ác Thị phi tốt xấu Đều trong một niệm của ta Có thể chuyển ác báo thành thiện báo Ác niệm trở thành thiện niệm Chuyện xấu trở nên chuyện tốt Tất cả đều trong một niệm à, Một niệm ở đây là trí tuệ Không phải phiền não những gì tạo nên bởi phiền não đều gọi tội nghiệp Những gì tạo nên bởi trí tuệ đều là phước báo Có thể thấy ác nghiệp của nói dối Mang lại nhiều tội lỗi Chết đọa địa ngục Cẩn thận chớ coi thường Đây là những câu niệm lão Thêm vào nhắc nhở chúng ta không được xem thường nói dối rất dễ phạm phải nhất định phải hiểu được mỗi ngày đang tích lũy vấn đề này sẽ rất nghiêm trọng tích lũy một đời quả bao phải đọa địa ngục Không nói đến những tội nghiệp khác Chỉ nói khẩu nghiệp Đời này tích góp lại Đủ để đọa vào địa ngục Thêm những thứ khác nữa sẽ nặng hơn Bởi vậy nên cẩn thận Không được coi thường nó Không được bỏ qua Tiếp theo là câu ghen ghét người hiền Vấn đề này rất phổ biến trong xã hội ngày nay Ngày trước cũng có nhưng ít Bây giờ hiện tượng này phổ biến Tắng là ghen ghét Ghen ghét người khác Tật là đố kỵ Thấy à, chuyện tốt, người tốt Họ không thích à, Ghen ghét, đố kỵ Sau lưng lại còn hãm hại người ta Tối nay càng nặng Bởi thế con người cần nghĩ đến quả báo tương lai Đây là việc khiến chúng ta phải kiệm lời để khỏi tạo nghiệp miệng như trí độ luận nói à, đại trí độ luận có đoạn thế này như phật dạy nói dối có mười tội Việc nói dối bao gồm bốn tội như đã nói trước đây. Nói dối, hai lưỡi, ác khẩu, theo dệt. Mười loại tội này Những gì là mười Một, hơi biển thôi. Có hiện tượng này không? Có à, Mọi người không muốn gần quý vị à, Hơi miệng hôi Do tạo nghiệp này Chúng ta đã từng gặp à, Khi hơi trong miệng khó ngửi khẩu nghiệp người này quá nặng à, thứ hai thiện thần lánh xa phi nhân thân thiện thiện thần không muốn gần quý vị phi nhân là ai là oan gia trái chủ của quý vị Ngày nay gọi là nhập vào thân thể. Oan à, gia trái chủ vây quanh. À, Vì không có thiện thần bảo vệ cho quý vị. À, quan gia trái chủ tất nhiên không phải là một. Ngay cả người thực tâm tu hành cũng không tránh khỏi. À, tôi đã chứng kiến một trường hợp à, từ miệng người đồng tu này kể lại là việc thực à, bản thân người này ban đầu cũng không hiểu anh này mắc bệnh suyễn rất nhiều năm sau này mới phát hiện ra khi bệnh suyễn nổi lên là một người oan gia trái chủ áp vào anh ta khiến anh chịu tội này lại còn một người <clears throat> hình dáng xấu xí lại là oan gia trái chủ quả báo ngày trước anh chỉnh người khác Dạ. Bây giờ dạ, mang dạ. quả báo này à, Hai quan gia trái chủ khiến anh sống không nổi Sau này biết rõ à, Đã đem tất cả những công đức mình tu tập được Hồi hướng cho họ Cầu vãng sanh giúp họ Quả nhiên hiệu nghiệm à, Hai quan gia trái chủ này cảm tạ anh ta à. khi rời khỏi đã nói với anh a di đà phật đến tiếp dẫn họ về thế giới cực lạc bệnh suyễn của anh cũng khỏi à, không cần thuốc thang trị liệu mà khỏi à, mặt mũi cũng thay đổi luôn bởi thế chúng ta phải hiểu rõ thân thể chúng ta mang rất nhiều bệnh tật nguyên nhân chính đều do oan gia trái chủ của ta tìm đến thân ta bệnh này gọi là bệnh oan nghiệp không phải không có nguyên nhân à, chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật thứ nhất quyết không kết oán với người khác cái gọi là oan gia nên giải không nên kết khi kết oán những thứ này oan oan tương báo đời đời kiếp kiếp không bao giờ ngưng à, thứ hai hiện tại trước đây đã kết oán với người à. khác nhất định phải hóa giải nhất định phải biết sám hối phải biết tự làm mới à, người còn sống có người quý vị rất thích có người lại rất ghét à, thích họ là duyên lành không thích ghét họ là kết duyên ác với họ à, quả báo của duyên ác này không tốt bởi thế tất cả những duyên bất thiện ta nên nghĩ cách cải thiện nó cuối cùng chúng ta đã thấy rõ giác ngộ à, người khác làm một số việc không hợp với ta cần phải cho qua không để trong lòng à, càng không nên thốt ra nơi lời nói à, họ kết oán với ta ta không kết oán với họ À, họ hủy bán ta ta khen ngợi họ tại sao khen ngợi họ ta cảm ơn họ vì họ đã tiêu nghiệp thay ta à, bởi thế khi đã thay đổi suy nghĩ tâm khai ý lãng thống khổ phiền não hoàn toàn hết sạch quý vị sẽ rất nhẹ nhàng rất vui vẻ đối xử với những người đã làm hại mình à, quý vị cảm ơn họ à, cảm ơn với tất cả tâm thành à, nghiệp chướng chúng ta sẽ tiêu trừ đây là điều cần phải học nếu không học phật sẽ công cốc tội nói dối này người đời dễ mắc rất dễ phạm phải à, ai cũng muốn nói ngôn dạ, ngữ không tách rời đời sống chúng ta ngày nay được mấy người kiệm lời trầm tư ít nói Tôi nghĩ lại, tôi đã học Phật 60 năm, chưa thấy. Những người tôi gặp đều thích nói. Ít người không thích nói. Tôi chỉ thấy một mình Đại sư Chương Gia. Ngài có thể ngồi với quý vị một giờ mà không mở lời. Ngài dạy người bằng cách nào? Dạy bằng oai nghi. Rất ít dùng lời. Ngài dạy bằng cách đó. Khi ngồi với Ngài, đừng nói câu nào, tự nhiên thấy kính trọng. À, so với những Pháp sư quý vị đã gặp, họ nói chuyện mấy giờ với quý vị, lợi ích càng nhiều à, lời chương gia đại sư rất chậm rất rõ ràng lời ích ý sâu khi à, tiếp xúc với ngài thật sự bạn khó quên những lời ngài dạy người đời dễ phạm bạn không để ý đến hậu quả lai là tương lai báo là báo ứng ta phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình hậu quả sẽ đi liền theo sau như nam sơn nói nam sơn ở đây là giới luật luật sư Đạo Tuyên ở núi Trung Nam. À, Đây là tổ sư luật tông, Ngài dạy. Rất nhiều người dễ phạm giới này vì nghiệp dối tiếp tụ. Thức chủng càng nhiều, nên theo trần cảnh, động liền hư cấu, À, mở miệng là có ừ. vấn đề à, tiếp nói dạ, vẫn là lời của luật sư đạo tuyên bồ tát hành cơ lại nói miệng giữ hại người kiếm lưỡi lấy mạng như miệng như mũi chết xong hết tội câu này tiếp theo là giải thích của niệm lão khiến miệng người không nói như mũi khỏi bị tội lỗi à, mũi không nói được À, Nếu miệng như mũi à, Cố gắng để nói ít là tốt nhất Nói nhiều, lỗi nhiều thế nên học làm người đi vào đời dứt khoát phải cung kính khiêm tốn nghe nhiều xem nhiều ít nói